nhiều năm kinh nghiệm trong nghề thầy chung thì bên giảng dạy và đồng hành với tôi đã từ 8 năm thì tất cả những gì chúng tôi đã được để trải qua những khó khăn nhất trong những cái mùa dịch và hôm nay chúng tôi đã đứng trước hội thảo để mở ra một hội thảo này dẫn dắt tất cả các chị em để tự mình đứng dậy và đi tìm lại một sản phẩm tốt nhất hiệu quả nhất, an toàn nhất. Tất cả các uh, quý anh, quý chị cùng tất cả các bạn chủ ba thân yêu đang ở trong buổi trường uh, ờ, hội trường ngày hôm nay. Vamos, yeah!